Tự hại giai huynh đệ Năm châu bốn bể thì vẫn là nhà Sống dài trở thành huyền thoại Đây có trẻ nhỏ kể cả người già Kỹ năng tụi tao truyền lại cho đám tệ hại Cả mấy thằng gà trung đoàn Tụi tao có đủ mấy em xinh tươi Kể cả đàn bà sắm tư tỉnh thành tuy mình khác quê Nhưng tình nghĩa vẫn đặt trên nhất Mấy thằng hai mặt đi chỗ khác chơi Mấy câu khẩu mai khuyên mày nên cất Nơi hội tụ có đủ thành phần Từ thằng thái cho tới màu da Luôn chào đón mấy bạn gần xa Tao ghi cho mình một cái tình chất Không quan tâm ngoài kia họ nói sao Ta vẫn đi chung chỉ hướng Tìm vài người đồng đội vào Tạo một team cùng ý tưởng Theo sau chung đoàn trưởng nào Săn kẻ địch không nhăn nhượng Cổng trời là nơi chung xác mày Còn máu mày tới trên sân thượng Trung đoàn bắt gấu vẫn hiên ngang Tạo ra những sự khác biệt Khắp Việt Nam tới liên bang Tung hoành theo cách thực ác liệt WAG e bắt gấu Shotgun vẫn đang khát máu Tuy là tóc bạc màu nhưng vẫn vui vẻ ở bên các cháu Nên con đường tụi tao bước Khuyên tụi bay mau tránh ra không cùng đẳng cấp thì đừng có mà so sánh nha Miệng mày đạo đức còn bên trong mày tánh ma Nguyện quân tử như mày ai mà thèm cùng vai sát cánh ta Từ Hải Giang huynh đại năm châu bốn bể thì vẫn là nhà Sống gia trở thành huyền thoại đây có trẻ nhỏ kể cả là già kỹ năng tụi tao truyền lại cho đám tệ hại cao mấy thằng gà trung đoàn tụi tao có đủ mấy em xin tươi cái cả đàn bà ở đây không chứa mấy thằng sống chó miệng luôn nói bóng gió gặp chuyện mà chạy công giỏ đây không có thành phần giống đó không thích thùng đỏng kêu to lại đây chỉ vài chiêu cho nói về tâm hồn thì khỏi phải nói ở trong trung đoàn tật đồ siêu to free fire thích thì bắn không thích thì bắn lên nòng cùng bật ống ngắm vào đầu kẻ thù thì có gì xoắn Cho mày một lời khuyên sống phải bớt cái tặc tham đi Tứ hải giai huynh đệ nếu có cơ hội lại ngồi nhâm nhi Trung đòn bắt gấu toàn bật nam nhi